bên hương tàn nghĩ ngút bên mộ đầy cỏ vàng mà đường về thanh thang đồi sim vẫn còn trong lối cũ giờ thiếu người xưa ấy hoàng hôn mới tiêu điều ở phương này vui kiếp sống trinh nhân như cho anh Nhớ thương vơi đầy Đêm nay trên đồn vắng Thương em anh thương nhiều lắm Em ơi biết cho chăng Tình lẽ đêm buồn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh rằng tình em yêu sao dòng đời đóa phù dung sớm nỡ tối tàn giót thương duyên mình chưa thăm đành dở dang thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà chẳng nước hiền hòa đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà ngày nay mình đành bỏ nhau canh vắng bơ vơ sâu đau mình đành bỏ nhau quên phút ta yêu lần đầu trăng nước bạc màu người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu em biết chăng em anh ngủ nào yên anh thức nào yên nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những ưu phiền âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay người phụ đợi nhau khi đã cạn chén tình say để lại thương sầu chót yêu nhau rồi sao nỡ đành lòng đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi vào thương nhớ hôn lên tóc mềm cho lệ sâu thắm ướt đôi mi xin em một lời cho ước nguyện tình yêu cuối yêu đương không tròn thôi giã từ đi em ơi bóng mưa nhạt nhòa hôn lắm tâm tư đi vào dị vàng đường tình không chung lối mang nuối tiếc cho nhau ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò điều em giấc mộng vừa tròn tình thắm môi hồng đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương tiếc vì mai bước theo chồng Em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ Hôn lên tóc mềm cho lệ sâu thắm ướt đôi mi Xin em một lời cho ước nguyện tình yêu cuối Yêu đương không tròn thôi giã từ đi em ơi Em sang ngang chôn kỷ niệm vào thương nhớ hôn lên tóc mềm cho lệ sâu thắm ướt đôi mi xin em một lời cho ước nguyện tình yêu cuối yêu đương không tròn thôi giã từ đi em ơi trong gian khổ ngày mai mình trong pháo nổ đẹp đôi như ý thắm mong chờ cha cái gì mơ trong muối mặn gừng cay Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi Xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cay dáng đường dài vì đời nên ra mắt giai nhân cho lành đầy theo 见过几回？ non nhiều dấu vị không